Vâng và xin chào tất cả các em. Để giúp cho các em có kiến thức học về chủ đề lớp thú và ngày hôm nay thì à, thầy tiếp tục giới thiệu đến các em về bộ thú huyệt. Bộ thú huyệt đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu đại dương và có mỏ giống vịt. Về đời sống thì chúng sống ở nước ngọt và ở trên cạn chi của nó có màng bơi di chuyển thì đi trên cạn và bơi được trong nước và con cái thì đẻ từ 2 cho đến 3 trứng con sơ sinh rất là nhỏ con cái không có vú có tuyến sữa con non thì hấp thụ sữa trên lông của thú mẹ và có một điều chúng ta cần phải biết là tuổi thọ thú mổ vịt là từ 10 đến 17 năm con đực thì có cửa đọc trên bàn chân sau. Như vậy thì à, về bộ thú huyệt thì các em cần phải nắm những kiến thức sau đây. Thứ nhất là có mỏ giống vịt nè, bộ lông mau dày, rộng chân có màng bơi. Thứ hai là sống vừa ở nước à, và vừa ở trên cạn. Thứ ba là chúng đẻ trứng và nuôi con bằng sữa. Thứ tư, thú mổ vịt cái thì có tuyến sữa nhưng chưa có vú. Con sơ sinh thì liếm sữa do thú mẹ tiết ra. Vâng và các em thân mến, vừa rồi thì thầy đã giới thiệu à, đến các em về bộ thú huyệt, đại diện là thú mổ vịt. Hy vọng rằng là à, phần giới thiệu vừa rồi sẽ cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản nhất về bộ thú huyệt. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em.